mà tôi chia tay với Úc Hậu thì cái lúc sau cái tôi đi cái đoàn Hương Tràm tôi đi Hương Tràm thì à, cái lúc mà tôi bị phỏng bị cháy á coi như nó cháy hết trơn hết trọi cái người tôi chỉ còn có cái tóc của tôi là không cháy thôi trong cái đêm đó là đi à, đi tàu đi vô trong miệt u minh á diễn với Cà Mau mà đi vô miệt U Minh thì vô ở trong đó tôi trong đời tôi tôi không sợ gì hết mà tôi là sợ con đom đóm tôi sợ dữ lắm thì ở trên đó người ta bố trí tới trong U Minh rồi á thì người ta mới bố trí cho mình cái chỗ nhà của dân để cho mình ở mà lúc đó nó người ta mới cất đèn ngoài đường thì chưa có đèn trong nhà nhưng mà ta xài bằng cái uh, máy đèn nhỏ không à nó mập mờ mập mững vậy ở trong nhà thì lúc đó người ta cất nhà trong đó người ta cất người ta ưa chừa một cái khoảnh ở trên vậy để cho gió thổi vô cho mát tôi ở thì ở trên đó đom đóm nó bay vô nhiều quá tôi sợ tôi không dám ở đó cái ờ, tôi mới ờ, xuống dưới cái tàu đó tôi ở thì cái ờ, cái cái cái thằng bạch lô ở dưới đó tức là cái thằng mà nó phụ mái nó coi ngoài sau rồi kia nữa nó mới kêu tôi nói đây chế vậy thôi chế ở đây đi chế ngủ dưới này để tối chế ngủ trong phòng đó còn em em ngủ ngoài sau lấy tàu được rồi thì tôi mới ngủ đó thì ở đó nó có cái lòng chảo cái sông đó nó có lòng chảo à ra khi tới đó tàu tới đó thì nước nó đầy nó đầy cái người ta cột cái mũi nó sát vô đi thì nước rầm xuống thì nó hạ xuống mà tự vì nguyên một cái nào là cảnh trí của đoàn nào là tủ của người ta quá can đều là đem xuống dưới đó hết thì lúc mà chết chết trên đó mà khi mà nước rầm xuống thì tất cả nó đều chạy xuống tủ rồi nó chạy xuống ở dưới hết nó chạy xuống từ từ hết ra nó khẩm nó khẩm cái uh, cái lái tàu mà nó đưa cái mũi lên đưa cái mũi tàu lên thì dưới đó tôi ngủ ở dưới đó khi mà tôi bị phỏng rồi bây giờ kể tắt một cái khi mà tôi ngủ ở dưới đó thì à, bảo anh đó bảo anh lúc đó nó còn đi bên đoàn nó là kế toán của đoàn nhưng nó giữ tiền được kia nọ ai mượn được kia nọ thì nó phân chia rồi nó giữ những cái giấy mà mượn tiền rồi lại thì à, chiều tối rồi nó mới nói tôi ủa chị chị không lên bờ hả nó không chị ngủ ở dưới này à chị không lên đâu vậy chị ngủ dưới này thôi em gửi chị nha nguyên cái cặp giấy tờ của em nè em gửi chị em đi lên trên này một chút em đi à, thăm người quen được của em hồi đó bà nhớ nghe bà hiền mất cái đó là tôi ngồi tù gục xương tôi đó nghe bà hiền đó bảo anh nó dặn vậy thì tôi mới lấy đó của nó tôi dồn vô trong cái ba lát của tôi thì trong lúc đó ngủ dưới đó thì đồ rồi nó chài xuống dưới này hết đi cái tới chừng mà khi mà nước lớn lên thì nó nó nổi cái đầu không nổi nó chỉ nổi cái mũi thôi cái cái cái cái cái lái này là nó bị khẩm xuống ra nước nó vô thì tôi đang ngủ cái tôi nằm trên bao tôi thấy có một ông già râu dài lại nắm tôi giật giật cái tóc tôi con thức dậy đi tàu nước vô quá trời từ ngủ hoài vậy hiền tôi giật mình tôi thức dậy tôi dây qua tôi nghe o o là tiếng nước tiếng nước nó chảy vô thì là tôi mới dòm thấy nước nó chảy vô rồi cái tôi mới ngồi vậy tôi kêu mạch lớn ngồi vậy ngồi vậy tàu nước vô quá chừng kìa nước vô quá chừng em ơi thì nó mới chạy lên bờ nó lo nó kêu mấy người kia xuống để mà giác đồ lên còn tôi thì tôi tôi đã lên rồi nhưng mà tôi nhớ sực lại cái ba lát mà giữ cái giấy tờ của bảo anh tôi nghĩ chết nếu mà mất á, nó ở tù chết tôi trở xuống tôi kiếm thì đó ngay cái chỗ đó tôi mới bị nạn thì bây giờ cúp chỗ đó tôi nói cho quý vị nghe sơ sơ khi mà tôi bị phỏng rồi phỏng nặng lắm thì vô nhà thương người ta chở tôi vô trong nhà thương mà đi đó, lúc đó mắt tôi hai mắt tôi nó sưng lên hết rồi đi ngang chỗ nào tôi cũng nghe người ta à à, à, à, à ta la vậy ta thấy tôi ta sợ thì tới khi mà vô nhà thương thì ông nhã nhã ca đó thì lúc ở ngoài đó khi còn đi gánh hát với tôi ở đoàn tấn tài á thì là tôi với nhã ca là coi nhau như bạn tự nhã ca thì vừa vẽ mà vừa thích nhạc ra ca nhạc rồi cái còn đi ở đây ở đây thì nhã ca đã đi riêng nhưng mà nhã ca nghe tôi phỏng mới là qua mới là nuôi tôi tôi không cho nhưng mà ông cứ theo ông nói với linh rào đó vũ linh á vũ linh mới để cho ông ở đó ổng nuôi tôi thay thế những cái ngày mà linh nó mắc phải đi về đi lo công chuyện cho nó đây là tôi nói tới cái vụ đó mơi mốt rồi tôi nói tới cái vụ mà vũ linh nó nuôi tôi thì ổng nuôi tôi ở trong à, mấy tháng trời như vậy đó khi mà ổng kêu linh đi về đi hát là ổng ở lại ổng nuôi tôi cho tới cái ngày mà tôi đi đứng được tôi hát đồ lại được thì lúc đó đó cái ổng mới là người ta kêu tôi thì ổng mới ở nhà ổng nói chuyện hợp đồng với người ta tôi mới nói không kêu người ta nói gì với tôi nói đại đây cho rồi ổng nói cô mà nói cái gì cô hở hở đó là cô lo cô lo cái chuyện của ai không còn mấy đứa nhỏ ở nhà kìa lấy cái gì mà ăn phải nói chuyện người ta lương thạng rồi khi nọ đàng hoàng còn có gửi về cho má với mấy đứa nhỏ nữa chứ đâu phải là đi riêng trong đi ờ, lo cho mình không đâu ừ. thôi thì lo đi hát đi để tôi để tôi nói chuyện người ta rồi về đi thì nghĩ nghĩ đi là đi hát ừ, cả tuần lễ hai tuần lễ gì về thì trong khi ông ở nhà thì ông đã đau lúc tôi bắt đầu đi là ông đã đau rồi cũng đau rồi thì tôi mới kêu thôi thì ở trong nhà tôi đi để lo mà có trị bệnh rồi hết rồi kia rồi hả xuống đòn thì ông đau mình không có lo cho ông được viên thuốc nào hết trong khi đó tôi đi suốt một khoảng như thế đó khi về trở lại Cà Mau thì à, anh Bảy ảnh trưởng đoàn đó chiều tối rồi đoàn nó về đoàn đi diễn ở đâu đó cái về tới đó thì tới đó thì uh, mạnh ai nó về phòng ngủ tôi cũng về phòng tôi ngủ với con gái của tôi thì tôi là nằm chim bao tôi nằm chim bao tôi thấy ổng tôi thấy ổng là tôi thấy uh, sau tự nhiên tôi về chỗ cái bà già của nhã ca bà má cái bà không nói gì hết bà buồn hiu bà chỉ tôi ở ngoài kia bà không nói gì hết cái tự nhiên tôi ra ngoài đó tôi thấy một cái mã đó tự nhiên tôi biết đó là mã của nhã ca tôi đứng đó tôi buồn tôi khóc thì tự nhiên nghe ở ngoài sau vai tôi có một cái tay gác lên cái vai tôi tôi dây lại thì tôi thấy nhã ca cái tôi mới nói trời ơi vậy mà nãy giờ nói ông chết làm đứng đây buồn muốn chết luôn ông nói chứ tại cô cô ưa giận quá ra tôi phải nói gì cho cô hết giận chất vết chấp gì đâu thế là tôi giật mình tôi thức dậy tôi với con gái tôi tôi mới nói thôi chắc đi toilet đi rồi vô hẳn bủ tâm ơi thì à, anh bảy ảnh trưởng đoàn đó anh mới nói hiền hiền vô đây anh nói này nghe chút nè tôi vô thì anh mới nói à, bình tĩnh nghe hiền bình tĩnh ảnh mới nói em ơi anh được tin Nhã ca nó mất rồi Là tôi đứng lên hết muốn nổi rồi Xong cái mà cũng không có chảy nước mắt được nữa Tự nó dội dã quá Không có chảy nước mắt được, không có gì hết Tôi lại trở về phòng của tôi Sáng lại thì anh bảy ảnh mới ảnh mới đưa cái xe nhà của ảnh cho người ta đưa tôi về thành phố thì cái nhà của Nhã Ca đó nằm ở dưới Bắc Mỹ Thuận á tôi về tới đó thì chỉ có còn bà già đó còn không có hồn không có gì hết ra coi tôi không có gặp mặt ổng tối đó tôi mới rủ thằng em của ổng đi ra ngoài mã của ổng tôi văng mùng tôi ngủ đó tôi mới dặn nó nè tối á em nghe cái gì đấy em đừng có nhúc nhích em đừng có rụt rịch gì hết nha em đừng có chung ra mà văng cái mùng hai chị em nằm đó nó hỏi chi chị hai tôi nói đặng có nhiều khi anh mà về người ta nói sau khi mở cửa mã rồi đó thì những cái dâm hồn đó người ta ưa về lắm tôi hy vọng là ổng sẽ về để tôi gặp được ổng tôi nói tôi gặp ổng để tôi nói lời xin lỗi ổng chứ còn ổng lo cho tôi như vậy mà khi mà ổng đau tôi không cầm được một viên thuốc cho ổng uống không cầm được ly nước không cầm được một một chén cháo cho ổng ăn thì lương tâm tôi nó cắn rất vô cùng tôi ngủ ở ngoài đó hết ba đêm ở ngoài mã tức là ở ngoài sau cái đất của cô bảy trưởng ở ngoài đó là mã không ở ngoài đó mã chôn dòng họ ở đó tôi ngủ ba đêm ngoài mã rồi chiều nào bà má cũng bả ra bả réo Hiền ơi vô con Đừng ngủ ngoài đó mã mới đó con không có nên con Nhưng mà tôi bất chấp bà nói gì nói Tôi nhất định là ở đó để tôi gặp được Nhã ca Nhưng sự thật là không gặp được Thì tôi mới đi về Khi tôi, tôi tiếp tục tôi đi hát đó Tôi mới qua gánh con bầu quỳ tôi hát đó là đoàn Thái Bình thì tới cái chỗ đó đó tôi luôn luôn là tôi ngủ trên cái ghế bố nhà binh tôi lấy đồ ra hết một cái ba lát đen của tôi tôi lấy cái hũ rem Osurika đó tôi mới bỏ cát vô tôi để trong cái ba lát đó tôi làm cái lư hương tôi để cái hình ẩm ở trong đó rồi tôi để trong mồng tôi trên đầu nằm tôi đêm đêm tôi đốt nhang cho ẩm tôi mới nói nhã ca ông phải về ông cho tôi gặp ông để tôi nói lời xin lỗi với ông ông không về tôi không gặp ông được á tôi lấy chồng ráng chịu á chứ tôi lương tâm tôi cắn rứt quá tôi không chịu nổi tôi thấy tôi có lỗi với ông quá tôi không không thể nào tôi chịu nổi hết ông phải cho tôi gặp ông thì tối đêm đó tôi thấy đó cũng như nãy giờ tôi kể quý vị nghe là tôi đó tôi đi ngang tôi thấy tôi gặp một cái thế giới của người chết mà tôi biết là qua khỏi cái đó là sẽ gặp được nhã ca mà làm sao qua người ta đông quá tôi mới nghĩ nhưng mà ở đây thế giới chết còn mình là người sống mình đi lén mà tôi chạy đại qua đó thì tôi gặp bà địa mẫu với nhã ca ngồi đó đó là như vậy đó Rồi trong suốt cái thời gian đó sau này tôi đi hát tôi cũng còn chim bao tôi thấy không tôi thấy tôi hát ở chợ mà tôi đi ngang đó biết cái chợ nào tôi thấy ổng văng cái giọng màu vàng vàng ổng nằm trên cái giọng đó ổng kêu hiền cái tôi dây lại ổng biểu đừng có tới em đi đi ráng lo hát đi ráng lo hát đi lo cho mấy đứa con đừng có tới đi đi anh sống khỏe lắm em cứ đi đi là tôi thấy vậy đó ổng từ từ ổng dần dần ổng mờ mờ mờ mất vậy thôi nhưng mà sau đó thì tôi không còn gặp với nữa. Nhã Ca thì ở nhau có một đứa con với lại Nhã Ca là họa sĩ vừa họa sĩ vừa là ca tân nhạc mỗi đêm ca tân nhạc cho đoàn thì tôi với Nhã Ca tới nhau là như thế này đi chung một đoàn rồi có khi mà gặp chuyện của tôi à, bị phỏng như thế đó đó Nhã Ca vô nuôi tôi cũng gần cả năm trời rồi thì coi như tôi với nhã ca đồng tuổi nhau đồng tuổi nhau khi mà tôi sống với ổng tôi ở với ổng vì cái chỗ là ổng nuôi tôi mà chị ruột tôi đó là bà chị thứ ba đó hay tôi bị như vậy xuống nuôi tôi có hai ngày thôi là bà đi về rồi bà nó hôi thối quá bà chịu không nổi trong khi nhã ca dám xung phong vô trong đó để mà nuôi tôi có nhiều khi rất nhiều lúc ông gội đầu cho tôi bị nó phỏng hết ông gội đầu cái nóng tắm cho tôi rồi thì ông phải lao hết nguyên cái nhà thương của ở dưới Cà Mau lao nước tự vì mấy đứa mà xách nước đi đó xách nước đi nó bán cái nước uống đồ này kia nọ ông kêu là ông mạo hết ba cái nước ấm của nó để mà ông pha ông tắm ông rửa cho tôi cái tình đó rất nặng vì tôi không dám à, không có dám nói về nhà à, mẹ tôi có hỏi đó thì thằng linh nó chỉ dặn người ta nói là tự về cái chỗ mà sửa xe của người ta đó rồi cái chiền chỉ lợi chị đứng ở chỗ đó chẳng may cái chỗ đó nó phật nó cháy lên rồi chị đứng đó rồi cháy trúng cái chân chỉ rồi rồi dưới đòn đó người ta mới sợ ta sợ là chỉ là nghệ sĩ mà có sẹo ở đòn kia Ờ, tội nghiệp cái người ta bắt chị ở lại đó để người ta trị bệnh cho chị chứ chị không có bị gì hết chứ người ta đồn dữ lắm mà mẹ tôi mà mà biết vậy là mẹ tôi chết trước tôi liền như là những người mà đi chung với tôi đó thì người ta biết là tôi mang ơn Nhã Ca rất nhiều còn rất nhiều chuyện mang ơn Nhã Ca mà tôi chưa có nói ra ở đây đó, tôi nói như vậy thì những người đi chung đoàn với tôi chắc sẽ biết biết là tôi muốn nói gì Nhã ừ. ca đối với tôi mang nặng ơn dữ lắm khi mà tôi ở với anh thì có được một đứa con mà tới lúc anh mất thì là coi như là tôi nghĩ đó là một cái tên mà tôi đáp lại cho Nhã Ca chứ tôi nghĩ là khi mà tôi thôi anh Hậu rồi tôi sẽ ở vậy trọn đời tôi nhưng có lẽ là cái số của mình ta tính tới đó là tới đó mình phải gặp một người nữa là mình phải gặp mà quý vị biết không trong thời gian tôi bị phỏng thì anh úc hậu lại gửi xuống cho tôi một cái thơ Anh nói là hiền ơi nghe em bị tai nạn vậy đó anh cũng buồn lắm nhưng thôi em ráng khỏe đi em ráng uống thuốc chích thuốc cho nó mau hết bệnh để về với các con là vì các con chỉ chăm cậy vào nơi em tôi buồn liền lúc đó cái thơ đó là của anh Phước Hậu anh đem xuống anh Phước Hậu bây giờ anh ở bên Mỹ Phước Hậu em đang nhắc tới anh đó nha anh Phước Hậu đó anh đang bên Mỹ ảnh mới đem xuống ảnh nói thôi đừng buồn không có hậu kia thì có hậu này đi nè tới với em nè thì ảnh đưa tôi cái thơ đó quý vị coi tôi coi cái thơ rồi tôi nghẹn liền tại sao anh hậu không biết viết cho tôi là ờ thôi rồi đó tới giờ em nuôi con mà bây giờ em đã bị nạn như thế này em đừng lo nữa trong cái khoảng thời gian này em để anh lo thế cho em lo cho các con còn em thì ráng lo cho mạnh tại sao không nói như thế mà cứ biểu tôi mau ráng chích thuốc cho khỏe mạnh đi để về còn lo cho các con nữa là gì các con chỉ trông cậy vào nói em còn bổn phận anh hậu thì ở đâu thêm cái buồn nữa đó vì lẽ đó cho nên khi mà tôi bắt gặp được cái tình thương tôi thấy đúng là nhã ca thương tôi quá lo cho tôi quá thành ra coi như là tôi ưng nhã ca để là một cái đền ơn với nhã ca đó là câu chuyện của tôi với nhã ca là như thế đó